Bây giờ chúng ta sẽ uh, tiếp tục với một số cái uh, ví dụ minh họa để thể hiện uh, cho cái quá trình áp dụng các lý thuyết mà chúng ta vừa học vào bài tập như thế nào các em nhé. Ở ví dụ số 1 này, Thầy Duy sẽ đọc qua cái bài toán này. Ở uh, nung 5,6 gam sắt với 4,8 gam lưu huỳnh ở trong bình kín không có oxy. À, không có oxy ở đây là để đảm bảo rằng là cái quá trình phản ứng của chúng ta chỉ có sắt và lưu huỳnh thôi nhá đến phản ứng hoàn toàn, hòa tan sản phẩm sau khi uh, nung nóng bằng dung dịch HCl1M lấy dư 25% so với lượng phản ứng, thu được chất rắn Z và khí Y. Được chưa ạ? 1. Viết các phương trình phản ứng có thể xảy ra và xác định các chất sau phản ứng. Và hai là chúng ta tính thể tích của khí Y sinh ra ở ờ, điều kiện tiêu chuẩn và khối lượng chất rắn Z và thể tích của dung dịch HCl đã dùng đúng không ạ đã sử dụng đấy thì chúng ta sẽ xử lý cái bài toán này như thế nào đối với cái bài toán này thì thực tế bài toán này nó là cái bài toán ghép lại từ hai bài toán nhỏ thôi thứ nhất là cho sát với lưu hình phản ứng với nhau này và thứ hai là cái hỗn hợp sản phẩm đấy gồm những cái gì thì cho phép và HCl đúng không ạ đấy rồi chúng ta sẽ xử lý bài toán nhá Yeah. Dạ. Bây giờ sát cộng với lưu huỳnh này sản phẩm sinh ra của chúng ta sẽ là FES đúng nhỉ? Đấy. Và trong cái phản ứng này thì chúng ta thấy rằng là cho cái hỗn hợp rắn mà qua HCl lại HCl dư nữa mà nó vẫn còn chất rắn Z còn không tan được thì có nghĩa là ở đây còn dư lưu huỳnh, chắc chắn còn dư lưu huỳnh đúng không? Đấy, nha, chúng ta tính tiếp. Số mol của Fe ở đây bằng 5,6 chia 56 bằng 0,1 Số mon của lưu huỳnh ở đây bằng 4,8 các em chia cho 32. Bao nhiêu nhỉ? Bằng 0,15 à? không phải 15 đúng chưa 4,8 chia 32 không phải 15 đấy như vậy chắc chắn chúng ta sẽ thấy ở đây nhá cái lượng ban đầu này sắt của chúng ta là 0,1 mon lưu huỳnh là 0,15 Rõ ràng hai cái số mol này chúng ta thấy rất là dễ dàng rồi đúng không? Lưu hình của chúng ta chắc chắn là chất dư đúng không ạ? Vậy thì sắt phản ứng hết chúng ta sẽ lấy sắt ở đây là 0,1 mol. Lưu hình phản ứng 0,1 và FeS là 0,1 mol như thế này. Vậy là sắt sẽ hết này, thằng này là 0,05. Đây sẽ là 0,1 đúng không ạ? Và khi chúng ta xác định được như thế này rồi thì cái cái khí sinh ra của chúng ta nó sẽ được tạo thành từ cái phản ứng của FeS thôi đúng không ạ? Chúng ta có phương trình